chào tất cả anh em thì ngày hôm nay cơ sở tôi lại tiếp tục giới thiệu đến cho anh em ở cái video clip này một cái bộ đồ chơi của cô bịp mới nhất 2021 ừ, mà bên cơ sở chúng tôi đang có đó chính là cái bộ đồ chơi bầu cua báo dung 6 mặt anh em nhé thì anh em cũng đã biết và có quen thuộc với cái bộ đồ chơi bầu cua bịp hoặc bầu cua báo dung 6 mặt này rồi đúng không anh em đó cách chơi của nó ra sao và nó sẽ giúp cho anh em như thế nào thì anh em hãy theo dõi video để tôi sẽ test trực tiếp và sẽ hướng dẫn cho anh em cách chơi của nó để cho anh em à, có thể biết cách chơi và cũng như cái nhịp dung của bên à, bộ đồ chơi bầu cua bịp hoặc bầu cua báo dung sáu mặt cho anh em nhé thì đây anh em có thể thấy đây là hộp bầu cua mà tôi đã làm sẵn cái chip báo dung 6 mặt vô trong bên cái hột này đấy anh em có thể thấy những nhịp dung của nó bên này là cá là không dung đúng không anh em còn những cái mặt lại còn lại gà một ngắn nam một dài tôm một ngắn một dài cua hai dài bầu là hai ngắn đúng không anh em thì tôi sẽ để mặt cá đây là con chip thì tôi sẽ để ngửa lên bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em sau rồi sau đó tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách bảo quản bộ đồ chơi này rồi anh em Đấy, bật máy rung lên thì nó sẽ báo rung cho anh em một nhịp rung để này thì cái nhịp rung rất là êm nên là anh em không phải nghe thấy nếu mà thế thì tôi sẽ cầm lên trên tay này tôi cảm nhận cái nhịp rung của cái bộ đồ chơi này có những cái mặt gì về tôi sẽ báo cho anh em anh em nhé máy báo rung cho tôi biết là bên trong này có nai một dài đúng không ạ khu cho anh em con nai đó tôm bầu và nai đúng không ạ cực kỳ chuẩn nha anh em nhé tiếp tục test cho anh em này máy báo dung cho tôi biết rằng bên trong này ngắn một dài sẽ có tôm chắc chắn với anh em bên trong này có tôm nhé tôi cho anh em có hai tôm bốn bầu đúng không anh em tôi chuẩn tiếp tục test cho anh em trong này máy báo dung cho tôi biết là bên trong này có một con gà cũng có khi là hai con đấy trong này máy báo có gà đấy thì anh em đánh gà khu cho anh em đó tôm gà và nai cực kỳ chuẩn nha anh em nhé anh em sử dụng cái bộ đồ chơi này để anh em đi uh, chơi lắc bầu cua đánh bầu cua bìm anh em chỉ cần đưa được cái bộ hột này vô trong sòng sới là anh em đã nắm chắc phần chiến thắng ở trong tay rồi đúng không ạ tiếp tục test thêm một chén cuối cùng xong này chắc chắn anh em có bầu đúng không ạ vui cho anh em này tôm cua và bầu đúng không ạ cực kỳ là chuẩn đấy thì vừa rồi anh em theo dõi cái video của tôi thì anh em cũng biết được cách chơi của cái bộ đồ chơi uh, một cấu cua báo dung sáu mặt này rồi đúng không em thì hột đây là hột có chip thì tôi sẽ được để mặt cá nửa lên như vậy thì khi mà anh em không chơi nữa anh em tắt máy này anh em để nửa mặt cá lên trên thì anh em sẽ sử dụng cái bộ đồ chơi này nó lâu hơn anh em nhé thì anh em là muốn sở hữu cho mình cái bộ đồ chơi bầu cua bịp một bộ bịp báo dung 6 mặt này thì anh em hãy liên hệ với tôi theo hai số điện thoại trên màn hình để anh em tư vấn trực tiếp 24 trên 7 anh em nhé nếu anh em nào mà muốn lên cơ sở test trực tiếp mua tận cơ sở thì anh em lên để xem miền Tây alo cho tôi hai số điện thoại tôi sẽ đón anh em thì video ngày hôm nay tôi làm đến đây là kết thúc chào tạm biệt tất cả anh em